À, xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, Phước Sửu à, có mặt à, tại quận 7 Và hôm nay à, Phước Sửu à, đang ngồi với lại chị à, Huỳnh Hoa Và um, Thanh Huy là những cái người gọi là best seller và bán bất động sản cũng à, có kinh nghiệm khoảng hơn 10 năm rồi. Hôm nay thì à, Phước Sửu à, có dịp ngồi trao đổi và gọi là lấy một ít thông tin trao đổi với lại anh chị để biết thời điểm này tình hình bất động sản thời điểm này ở quận 7 hoặc là tình hình chung của bất động sản của Sài Gòn đó nó có gì sôi động hay không á. Thì chị Quỳnh Hoa cho em hỏi là chị thấy thời điểm ờ, này á ờ, trong những cái ờ, tháng giữa năm của 2022 này á thì tình hình bất động sản nó có sôi động hay không hoặc là nó có chiều hướng lên xuống như thế nào không vậy chị Huỳnh Hoa Ok, xin chào tất cả mọi người thì À, để trả lời câu hỏi của Phước Sửu thì theo mình đánh giá thì tình hình bất động sản hiện nay thì cũng đang chậm à, vì do một số thông tin à, về ngân hàng à, cũng à, hạn chế về rung tín dụng cho vay nó cũng ảnh hưởng một phần nào đó ờ, về thị trường bất động sản ờ, vì người dân của mình thường hay mua bất động sản là có sử dụng đòn bẩy ngân hàng nên là cái tình hình giao dịch bất động sản bị cứng lại Cảm ơn chị Huỳnh Hoa rất nhiều à, Thanh Duy ơi cho mình hỏi tí xíu là um, Theo như uh, Huy cảm nhận á Thời điểm này thì khách hàng sẽ uh, dịch chuyển uh, gọi là um, tìm mua bất động sản ở nơi đâu á thì uh, Huy có thể là chia sẻ cho mọi người biết được uh, là cái phân khúc và cái thị trường và cái tài chính của khách hàng là lựa chọn uh, khi là mua bất động sản uh, tại thời điểm này á uh, Huy. Dạ. Uh, chào anh Sủ chào uh, các bạn uh, trên kênh thì uh, trong cái khoảng uh, thời gian vừa rồi uh, thì trước cái uh, giống như là qua một một cái thời gian mà tình hình dịch bệnh đó thì cái dòng tiền gần như là trước đó thì đổ tiền đổ vào cái cái ngành chứng khoán cái ngành tài chính thì ờ, khách hàng đa phần họ sử dụng trong cái khoảng thời gian mà dịch bệnh còn sau cái thời điểm mà mở, mở rộng được cái ờ, nới dạng xã hội ra thì à, gần như là khách hàng đang đổ tiền về đổ cái nguồn về là về đầu tư về về kinh doanh ở bên ngoài đó thì cái để cho cái khoảng thời gian mà bất động sản nó sẽ uh, hoạt động nhộn nhịp trở lại trong tiếp theo đó là cũng phải cần một cái khoảng thời gian cũng tương đối là uh, có thể là trung bình chứ không đến nỗi là ngắn đó thì trong cái khoảng thời gian chờ này thì uh, cũng có thể một số khách hàng họ chuyển hướng sang họ đầu tư bất động sản thì cái hướng mà mình đang đánh giá cao đó là cái vùng quen vùng ven của thành phố Hồ Chí Minh như là một số cái phân khúc như là đất nền thì giá trị tầm trung bình đổ lại chứ không... trung bình là khoảng bao nhiêu vậy à, Thanh Huy mình nghĩ là khoảng ờ, tầm 3 tỷ đổ lại về cái dòng đất nền đó thì, thì thời điểm này sẽ là cái thời điểm tốt để cho khách hàng đầu tư về hướng đó còn về cái dòng mà cao cấp hay là những cái ờ, phân khúc hạng sang thì cũng cái dòng tài chính có lẽ là <laughs> ảnh hưởng một phần là do là, là từ thị trường tài chính ở, ở thị trường thẳng ừ, luôn là thị trường chứng khoán cũng như là thị trường tiền số nó đang ừ. Ờ, đa phần khách hàng đang bị bị lỗ về cái khâu đó thì cùng khoảng thời gian chắc phải đợi thêm một thời gian nữa để cho ờ, cân đối được cái nguồn tài chính lại thì cái dòng cao cấp với lại ờ, ở phân khúc trung tâm nó sẽ nhộn nhịp trở lại thì à, Thanh Huy cho mình hỏi chính xác những cái à, dòng tiền à, mà khách hàng đang đổ vào từ khoảng 3 tỷ thì cụ thể là những tỉnh nào thì khách hàng đang mua bán là sôi động và dòng tiền đang đổ vào á? Ờ, theo cái, ờ, Huy đánh giá về cái, ờ, hướng mình so ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, ở những cái vùng quen của trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh thì mình đánh giá về cái hướng mà khu Nam Sài Gòn với lại khu Tây. Khu Tây ở hướng mà Củ Chi hoặc là hướng qua hướng công An mà hướng về hướng Củ Chi, hướng bên đó với lại hướng Đức Hòa, Đức Huệ Đức phải không? Hòa, Đức Huệ. Cần dục ờ, ha. Phước, Cần dục rồi này nọ thì đây là những cái phân khúc mà khách hàng có thể ờ, ờ, tập trung về hướng đó để để để mà tìm cái hướng đầu tư tốt cho mình tại vì trong đánh giá những cái vùng quen Sài Gòn đó, thì thì cái giá trị mà ở khu vực này ấy, thì còn có thể đầu tư được À, Thanh Huy nghĩ như thế nào à, khi là cũng cái thị trường à, phân khúc à, nhỏ vừa phải như vậy á, mà ở thị trường Long Thành, à, Bà Rịa Vũng Tàu thì à, Huy nghĩ như thế nào? Ở Long Thành và Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu thì đánh giá về cái cái giá trị mà về để đầu tư cái hướng đó nó sẽ cao hơn hướng Long An ừ, nhưng đúng mà rồi. về cái hướng Long An thì mình vẫn thích cái hướng này hơn nó là gần trung đúng tâm rồi. hơn phải không để mà kết nối về cái hướng mình đánh giá về cái tiến độ về những cái công trình ví dụ như sân bay Long Thành rồi này nọ để mà hình thành luôn thì nó lâu thì nó lâu và mình phải cần cái hướng là những cái hướng vành đai giáp cái cái vùng mà vành đai ba hướng Long An hướng bên này được hoàn thiện xong đến lúc Long Thành rồi nè xong rồi đến sân bay Long Thành thì nó mình vẫn đầu tư theo hướng kịp coi như là nó sẽ rút ngắn thời gian à, à, đầu tư hơn so với lại cái hướng gọi là à, hướng à, Bà Rịa Vũng Tàu Đúng. phải không? rồi cảm ơn uh, huy rất là nhiều và quay lại câu hỏi thì mình hỏi chị huỳnh hoa một tí xíu thì khi trước là có một số dòng uh, bất động sản là căn hộ hạng sang và gọi là uh, những năm trước là ồ ạt là chủ đầu tư là tung ra rất là nhiều uh, sản phẩm thì gần đây uh, những cái dòng sản phẩm đó uh, có có còn là cái sự lựa chọn của khách hàng hay không hay là khách hàng sẽ chuyển và chuyển dịch vào một cái uh, uh, loại phân khúc uh, căn hộ uh, thấp cấp hơn thì chị Dù Hương à, Huỳnh Hoa có thể chia sẻ cho mọi người biết rõ được cái à, à, phân khúc à, thời điểm này và sắp tới người dân sẽ lựa chọn đối với căn hộ à, à, xung quanh à, của Sài Gòn hay không? Theo mình thì à, căn hộ hạng sang thì nó cũng có những cái phân khúc khách hàng dành riêng và nói chung tình hình thì à, hiện nay thì có một quy định của nhà nước mình là căn hộ có thể là ra sổ hồng 50 năm thì đây cũng là một cái hạn chế để khách hàng suy nghĩ về việc mà mua căn hộ của yeah. Dạ. mình thì uh, so với cái ờ, thị trường căn hộ mà hiện nay thì uh, giá nó đã lên quá cao rồi uh, và nhà đầu tư người ta đang ừ, cũng rất là ừ, phân vân để mà mua căn hộ uh, để ở hoặc là đầu tư yeah. thì dạ. cái tỷ suất sinh lời của nó đã không còn như trước đây nữa chính xác à, cảm ơn chị Huỳnh Hoa rất nhiều à, những cái phân khúc à, căn hộ hạng sang thì bây giờ như như theo như chị Huỳnh Hoa thì đang giảm bớt và một số cái phân khúc gọi là uh, cũng à, căn hộ nhưng mà nó thấp hơn à, chi phí vừa phải tổng tiền có thể dao động tầm khoảng từ à, 1,5 à, à, đến 3 tỷ và một số cái dòng bất động à, căn hộ à, bây giờ nó dạng như là theo theo cái trend theo trào lưu giống như là căn hộ à, suối khoáng nóng hoặc là căn hộ những cái bắt trend kịp thời và giống như là phù hợp với tình hình à, covid phải không chị à, những cái sản phẩm đó bây giờ cũng đang bắt trend và cũng đang được rất là nhiều khách hàng lựa chọn thì theo chị á, à, sắp tới cái nguồn cung của Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh á, à, nguồn nguồn cung về cái à, dòng sản phẩm căn hộ à, là tầm khoảng à, 1 đến 3 tỷ còn hay không và nó có có thể là ở gần trung tâm hay không hiện tại thì mình thấy là trên thị trường bây giờ là cái nguồn cung căn hộ mà tầm trung 1 đến 3 tỷ thì hình như không còn nữa. Chính xác. Giá bây giờ là đã đổi lên rất là cao rồi. Ở trung tâm thì nó tầm khoảng là 70 đến 80 triệu một mét. Đó thì uh, nếu như mà ai mà có muốn mua căn hộ thì giờ chỉ là xảy ra vùng ven ví dụ như là uh, Vin quận 9 hoặc là uh, Bình Dương thì cái tầm giá nó còn uh, còn thấp đó thì à, ví dụ như mà mình bây giờ cái để mà cái nguồn căn hộ đó nó thu hút được khách hàng thì chủ đầu tư phải đưa ra được cái chính sách thanh toán thật kỳ thật là hấp dẫn dòng tiền người ta không đầu tư quá nhiều à, thì mới là người ta mới suy nghĩ đến là đầu tư căn hộ chính xác cảm ơn chị rất nhiều cảm ơn chị Huỳnh Hoa và à, anh Thanh Huy đã chia sẻ rất là nhiều thông tin bổ ích cho cái kênh để cho mọi người có thể có sắp tới có một cái gọi là thông tin tốt để um, có thể là mạnh dạng đầu tư và chọn cái phân khúc và thị trường của mình uh, phù hợp nhất rồi xin cảm ơn uh, kênh uh, mọi người đã xem kênh và hẹn mọi người gặp lại ở mọi người ở một video sau xin chào và hẹn gặp lại